Cập nhật tin tức online ngày 10 tháng 12 năm 2021, nội dung chính. Tạm đình chỉ công tác thầy giáo bị tố đánh nhiều học sinh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thăng Uyên, tỉnh Lai Châu, cho hay thầy giáo xuất hiện trong clip đã bị tạm đình chỉ công tác, chờ kết quả xác minh. Trao đổi với dinh chiều ngày 10 tháng 12, ông Trịnh Ngọc Hải, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thăng Uyên, Thông tin sự việc trong clip thầy giáo đánh nhiều học sinh xảy ra tại trường trung học cơ sở Mường Cang ngày 6 tháng 11. Đến sáng ngày 8 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thang Uyên mới nắm thông tin sau khi một người đăng clip lên mạng, đồng thời một số phụ huynh phản ánh vụ việc. Ngay sau đó, phòng đã báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện và nhận chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ. Ông Hải nói thêm giáo viên trong clip về môn thể dục, công tác trong ngành khoảng 20 năm và đang bị tạm đình chỉ công tác, chờ kết quả xác minh vụ việc. Cô Kiều Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mường Cang, cho biết thêm những học sinh xuất hiện trong clip đang học lớp 8. Hiện tại, các em đến lớp bình thường, theo nội dung clip dài hơn 20 giây lan truyền trên mạng xã hội, thầy giáo trường trung học cơ sở Mường Cang đánh nhiều học sinh, một em trong số đó phải quỳ. Dù chưa rõ nguyên nhân, hành vi của giáo viên khiến cộng đồng mạng bất bình, mong muốn sự việc được làm rõ, xử lý nghiêm để trả lại trong sạch cho nền giáo dục.